tìm thức là như thế nào nói bằng tìm thức có nghĩa là chúng ta sẽ phải hoàn thành cái bài chia sẻ của chúng ta ở trong đầu trước khi mà chúng ta nói ra thành lời và bất kỳ một việc gì chúng ta đều có diễn ra hai lần một lần ở trong tâm trí của chúng ta và lần thứ hai là diễn ra một cách thực tế nó giống như việc mà chúng ta xây một căn nhà vậy các anh chị ạ à. thì cái hình ảnh của ngôi nhà đó đã có ở trong đầu của gia chủ hoặc ờ, nó đã có một cái bản vẽ thiết kế ở trong đầu của một người kiến trúc sư rồi và khi đó ngôi nhà mới được xây dựng dựa trên những cái hình ảnh ở trong tâm trí và khi mà chúng ta hình dung rõ các bước rồi thì chúng ta sẽ hành động và ra được một cái kết quả cụ thể nó đúng như những gì mà chúng ta hình dung còn nếu không rất dễ mắc sai lầm kiên lấy một câu chuyện nha ví dụ như người mẹ muốn muốn nấu cho gia đình một cái bữa ăn ngon thì người mẹ này sẽ lên kế hoạch là mình sẽ nấu một cái món gọi là cá kèo kho kho tồn món cá kèo kho với rau răm món thứ hai là món cá canh chua đầu cá lóc và món thứ ba là rau muống xào tỏi với lại à, thịt bò thì người mẹ này đã có những hình ảnh đó rồi và trong đầu người mẹ sẽ thiết kế ra các bước mình sẽ phải đi mua rau gì để làm canh mua bao nhiêu cái đầu cá rồi mua bao nhiêu làng thịt bò mua bao nhiêu là cá kèo mấy làng cá kèo để mình làm ra những cái món ăn đó về nhà về nhà thì người mẹ bắt đầu hình dung cái quá trình mình sẽ làm ra sao đầu tiên người mẹ sẽ cắm cái nồi cơm thứ hai cái nồi canh nó nấu lâu hơn thế là làm sạch rau và đầu cá và bắt đầu là nấu một cái món gọi là canh chua đầu cá lóc và món thứ hai là món cá kèo kho với lại rau răm vì nó mất nhiều thời gian hơn nên cần phải xếp xếp sắp xếp việc gì trước việc gì sau và món cuối cùng là gì ạ rau muống xào tỏi với lại khô bò thì đây là cái món mà nó nhanh nên sẽ làm cuối cùng và các anh chị thấy đó sau đó là kết quả nó sẽ đúng y chang như ban đầu người mẹ đã hình dung tưởng tượng và việc mà chúng ta giao tiếp thuyết trình thì sao các anh chị chúng ta cũng đều phải hoàn thành mọi thứ ở trong đầu thì lúc này khi mà chúng ta chia sẻ ra thì những cái điều đó nó đến từ trong tiềm thức chứ nó không còn phải là ghi nhớ nữa và tại sao chúng ta cần phải nói bằng tiềm thức? Các anh chị sẽ thấy rằng nếu như chúng ta có sự diễn tập trước ở trong đầu, hình dung rõ ràng mọi thứ chúng ta sẽ chia sẻ thì chúng ta sẽ rất rõ ràng mình đang nói ở phần quá những cái điều gì phần why mình sẽ chia sẻ những từ khóa gì và phần how là mình sẽ nói về những vấn đề gì để giúp cho cái người nghe họ hiểu được họ mạch lạc được còn nếu không nếu như chúng ta không rõ ràng trong tâm trí thì rất dễ dàng lan man cả một câu chuyện rất là dài dòng rồi rốt cuộc không cút ra được cái điều gì và cái buổi chia sẻ đó nó sẽ không được thành công như mình mong đợi bởi vì mọi người nghe sẽ không hiểu và cái nữa khi mà chúng ta muốn tập trung tốt thì chúng ta cần có sự chuẩn bị các anh chị ạ à, khi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi chúng ta diễn tập mọi thứ ở trong đầu rồi thì cái khả năng tập trung của chúng ta rất tốt còn nếu như không có sự chuẩn bị thì khi mà chúng ta trình bày chúng ta sẽ rất dễ bị mất tập trung tập trung vào những người bên dưới tập trung vào ngoài bị phân tán bởi ngoại cảnh và ngoài ra chúng ta sẽ bị quên bài chúng ta sẽ bị những cái lo âu lo sợ sợ người khác đánh giá phán xét rồi hàng loạt những cái vấn đề khác khiến cho chúng ta làm sao không thể nào tiếp tục tập trung vào cái bài chia sẻ của mình được và khi mà suy nghĩ của chúng ta thông thoáng rồi thì hành động của chúng ta nó mới quyết đoán các anh chị sẽ thấy nếu như người mẹ đã hình dung ra các món ăn rồi nấu nướng ra làm sao rồi thì hành động nó rất là trơn tru nó rất là mượt mà nó giống như việc mà chúng ta khi chia sẻ và chúng ta biết cái khúc nào sẽ nói cái gì từ khóa gì kể câu chuyện gì lấy hình ảnh hình dung tưởng tượng ra làm sao dùng những cái câu danh ngôn gì thì khi nói ra nó sẽ rất là trơn rất là mượt nói rất là hay rất là ngọt luôn các anh chị ạ à. và cái kết cấu của mình nó rất là rất, rất là chắc chắn mình không có sợ bị sai đi lạc đường và người nghe sẽ bị cuốn hút vào những điều gì mình chia sẻ và khi mà chúng ta đã hình dung mọi thứ rồi thì kết quả nó sẽ giống như là những gì mà chúng ta luyện tập vậy các anh chị ạ à. Kiên là kể cho anh chị nghe một câu chuyện nha có một cái đồ đá banh đá rất là khá nhưng mấy năm nay không đạt được giải và bị đang bị thụt hàng thì cái ông bầu quyết định là sẽ sa thải huấn luyện viên và mời một huấn luyện viên khác nổi tiếng để về để mà cầm quân thì cái người huấn luyện viên này sau khi nắm rõ được tình hình thông tin của các cầu thủ của mình rồi và giải đấu tiếp theo hai ba tháng nữa mình sẽ đấu với những ai thì bắt đầu ông ra chiến lược và ông ta bắt đầu gọi tất cả các thủ cầu thủ vào với nhau và một ngày ông ta không cho cầu thủ đá nhiều đâu chỉ đá một cái trận đấu khoảng à, một tiếng cho đến hai à, một tiếng hoặc là 90 phút thôi còn lại tất cả là ngồi lại bàn chiến lược với nhau và hình dung tưởng tượng ông ta sẽ phân công rằng một đội hình sẽ là bên dưới là có bốn và nhờ cầu thủ rồi bốn hậu vệ ba trung vệ rồi ba tiền đạo và ông ta đưa ra cái chiến lược đối với mối trận đấu như thế nào tình huống như thế nào thì xử lý như thế nào và tất cả mọi người đều hình dung tưởng tượng cái quá trình đó ví dụ như là banh đang bị tấn công về bên mé trái đi thì hậu vệ hai hậu vệ ở mé trái sẽ tìm cách làm sao để mà lấy lại được trái banh sau khi lấy được trái banh rồi thì sẽ truyền lên trên cho cái trung vệ người trung vệ đứng ở trung tâm người trung vệ này tùy theo tình huống mà sẽ đá tạt qua bên cánh phải hay bên cánh trái cho cái người tiền vệ bên cánh phải đi người tiền vệ bên cánh phải thì nhận được ban rồi thì lúc này tùy theo, theo tình huống tùy theo độ mối độ ban thì anh ta sẽ truyền chọc khe tiếp lên trên cho tiền đạo ở bên cánh mé phải hay là câu một cái đường dài lên cho tiền đạo ở bên cánh trái để cầu cầu thủ bên cánh trái tìm cách làm sao đưa vào trung lộ và sút vào cái người tiền đạo ở trung tâm sẽ là người sút vào các anh chị thấy không tất cả mọi thứ đều rõ ràng sinh động và chi tiết trong đầu các cầu thủ và mọi người đều đá banh với nhau phối hợp rất nhau rất anh ý trên cái hình dung tưởng tượng thôi các anh chị ạ à. và đá thực tế rất ít và ông bầu cũng cảm thấy rằng không biết tại sao suốt ngày chị thấy đóng cửa và bàn luận thảo luận với nhau không có tập ra sân bóng để mà tập gì kỳ này ông lẽ mình đã đầu tư sai nhưng ông ta vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn xem coi mọi thứ nên diễn ra như thế nào và các anh chị biết không cái giải đấu đó khi đấu tới đâu thì đội banh đó thắng tới đó họ chỉ dùng việc hình dung tưởng tượng thôi cái việc tiêu hao thể lực rất ít và mọi thứ nó đều diễn ra đúng như những gì hình dung tưởng tượng và chiến lược rất chắc mọi người đá theo đúng chiến lược và kết quả y chang như những gì hình dung tưởng tượng và cuối cùng trong năm đó thì đội banh này đạt giải nhất các anh chị ạ à. tại sao vậy tại vì tiềm thức của chúng ta không biết rằng chúng ta đang hình dung tưởng tượng hay là chúng ta đang thực hành thực tế ở ngoài kia và nó chỉ biết rằng chỉ cần diễn tập nhiều rõ ràng nhiều hình ảnh nó rõ ràng thì tự nhiên tiềm thức nó sẽ chấp nhận cái điều đó và tự nhiên là cái khả năng của chúng ta cũng sẽ tăng trưởng các anh gì kỹ năng cũng phát triển chiến lược cũng phát triển cũng giống như việc mà sao à, sắp phải trình bày thuyết trình rồi thì thay vì học thuộc lòng cái bài đó rồi sau đó đứng trước gương để luyện tập thì các anh chị hãy hình dung tưởng tượng mọi thứ diễn ra thật nhiều lần trong tâm trí tua đi tua lại lặp đi lặp lại diễn thuyết thật là trôi chảy ở trong đầu thì sau đó khi mà ra thực tế các anh chị ạ chúng ta sẽ nói y chang những gì những gì mà chúng ta hình dung tưởng tượng thì đó được gọi là nói bằng tiềm thức các anh chị ạ các anh chị sẽ thấy rằng tại sao Kim có thể chia sẻ liên tục 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng Thậm chí nói từ sáng đến tối cũng được Mà mình vẫn trôi chạy, ý của mình nó vẫn ra Tại vì mọi thứ nó nằm ở trong tiềm thức rồi Mình nói ra những gì nó cũng đều rất là tự nhiên và thoải mái Chứ nó không có kiểu gò ép phải cố gắng học thuộc lòng tới đây mình phải học thuộc lòng mình nhớ đến cái đoạn gì mình sẽ phải học thuộc lòng và nếu như không nhớ bài thì sao mình lấy vợ ra mình coi vừa nói vừa nhìn vợ vừa nói vừa nhìn vợ thì sao các anh chị nó sẽ không được tự nhiên và cái cách mình nói nó sẽ nó không có mạch lạc nó không có tạo ra một cái chuỗi liên kết được và mình nói như vậy thì nó sẽ không cuốn hút người khác do đó khi nói điều gì thì các anh chị hãy diễn tập ra